trẻ mỗi ngày cùng trà bí đao cắt tiền thanh nhiệt giải độc giảm cân chỉ với 15.000 đồng thưởng thức ngay trà bí đao tươi, sạch, đạt chuẩn 3K, không chất bảo quản, không chất phụ da, không đường